Xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh tướng bóng đá, Trịnh tướng soi kèo và cũng như fanpage soi kèo Trịnh tướng À, và à, anh em xem nhớ ủng hộ cho mình cái kênh mới nha anh em. À, anh em xem hiện tại thì anh em bấm nút à, đăng ký kênh ngay và luôn đó là kênh à, Trịnh Tuấn bóng đá VIP để mình sắp tới lên những mã kèo chất lượng và những cái giải đấu hấp dẫn à, vào cái kênh mới này nha anh em. À, để chúng ta đồng hành à, trong những cái giải đấu à, sắp tới hấp dẫn hơn và ngày hôm qua thì cũng xin chúc mừng cho anh em đã hút được những cái mã kèo nào trên video mình nhận định của hai trận đấu Leipzig và Inter đó thì ngoài ra thì anh em còn hút được những mã xiên ở trong nhóm mình thì hôm qua chúng ta hút được cái xiên 5 đó thì à, hai củ thì cũng à, lụm được có hơn năm mươi mấy củ thôi anh em đó và hôm nay thì anh em cũng hút được rất nhiều những cái mã lẻ rồi à, và thông báo lại một lần nữa à, với anh em à, đang à, bị giả mạo ở thời điểm hiện tại những cái kênh bóng đá lớn hoặc là tất cả những cái kênh khác đều bị à, có một số cái đối tượng thành phần giả mạo để trục lợi lừa bịp anh em à, đó là à, hack những cái telegram hoặc là tạo những cái telegram giả mạo để lừa bịp đó và đầu tiên thì à, mình cũng đã bị à, những cái đối tượng này hack được cái nhóm telegram đó và cũng như cái username telegram cũng bị hack luôn ở thời điểm hiện tại thì à, cái nhóm kèo bóng trịnh tướng cũ là đã bị hack giả mạo hết Đấy Và có rất nhiều anh em à, đã bị à, chưa à, thoát ra nhóm này thì anh em nên thoát hết tất cả những hội nhóm kèo bóng trình tấn và có rất nhiều anh em đã tỉnh táo rồi đó và à, cũng bị những cái người này trong này đó là giả mạo hết chỉnh tấn trong cái nhóm cũ này là giả mạo hết và nó à, gửi cho anh em tất cả những cái đường link qua những cái nhóm mới của nó đều là giả mạo và nó nhắn những cái à, cái lời lẽ à, cái lời lẽ à, ví dụ như là lọc nhóm là à, chú ý những cái thành phần giả mạo nhưng thực tế à, nó là cái thằng giả mạo đó và có những anh em à, tỉnh táo được à, nếu mà à, nó phát hiện được nó cũng đuổi ra anh em khỏi nhóm luôn và nó nhắn tin tất cả những cái anh em trong nhóm này để nó lừa nó lừa đảo ok nha đó nên em tránh xa và thoát hết chặn xóa thoát hết tất cả những cái hội nhóm kèo bóng trình tướng ở thời điểm hiện tại đều là giả mạo và anh em tìm kiếm mình qua Facebook đó qua Facebook ở bên dưới video ở bên dưới video anh em bấm xuống đó có cái đường link Facebook chính chủ của mình đường link fanpage chính chủ anh em click vào thì nó sẽ ra và nhắn tin trực tiếp với mình mình sẽ gửi cái đường link Telegram cho anh em đó và cái nhóm Telegram mới này mình sẽ không công khai giống như lúc trước thì mình công khai nên bị giả mạo và nhóm kín của mình sẽ không công khai thì chỉ có anh em nhắn tin qua Facebook với mình thì sẽ à, gặp trực tiếp với mình thôi còn anh em tìm kiếm qua Telegram kết bạn Telegram đó ví dụ nhỏ thời điểm hiện tại có nhóm kèo bóng trịnh tướng VIP nó nó gom anh em qua với nhóm này thì tất cả ở thời điểm hiện tại đều là giả mạo đấy ví dụ như à, trịnh tuấn kèo bóng chỉnh tuấn chính đó và à, cái username à, nó hack của mình kèo bóng chỉnh tuấn thì đều là giả mạo hết nha anh em và hiện tại à, tất cả những anh em à, tất cả những anh em trong nhóm này yêu cầu anh em thoát ra hết đi nha anh em để liên hệ với mình qua facebook để mình chơi cho nó ok à, ví dụ như những cái à, bạn này nè đó rất là nhiều bạn này nha ok thì à, tiếp theo à, không nói dòng nói xa à, tránh những cái trường hợp giả mạo thì anh em nên làm theo những gì mình nói đó và mình sẽ quay trở lại phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu ở à, trong cái khu khổ ngoại Anh vòng thứ 25 rất là hay hấp dẫn trận đấu sớm giữa Fulham và Wolverhampton à, Fulham và Wolverhampton một cái cặp đấu ở thời điểm hiện tại xét về phong độ khá là cân tài cân sức nhưng à, độ nhỉnh hơn thì chắc chắn là Fulham rồi nhưng Wolverhampton thì có cái lợi thế à, riêng của mình đó là lợi lợi thế gì thì anh em xem video này mình sẽ phân tích nhanh cho anh em để chúng ta có thể chọn lựa những cái mã kèo chọn hợp lý Ok, bước vào trận đấu này thì anh em phải điểm qua cái à, bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại thì Fulham à, đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng à, từ một cái đội bóng à, mà à, bước cái vòng qua mùa giải à, được xem là trụ hạng nhưng ở thời điểm hiện tại Fulham lại được là một đội bóng nằm trong nhóm dự cúp châu Âu, à, cúp Europa League. Rõ ràng với những gì đã thể hiện thì mình thấy cái mùa giải hôm nay chính là Fulham chứ không phải Brighton hay là Brentford là à, một cái con ngựa ô mùa giải năm nay à, kể à, và chỉ đứng sau mỗi Newcastle mà thôi, có thành tích rất là tốt à, và à, trong những trận gần đây thì cái phong độ của Fulham cũng rất là tốt anh em để ý là trên mỗi đấu trường thì Fulham chỉ mới thua đúng có hai trận mà thôi. À, trước những cái đội bóng lớn ví dụ là Tottenham hoặc là Newcastle à, những đội bóng đang có phong độ à, rất là cao còn lại thì Fulham đều có những cái trận thắng à, biết mình biết ta và chắc chiêu những cơ hội và chắc chiêu những cái thời cơ đó và trận gần nhất thì họ họ cũng có một trận thắng 1-0 trước uh, Brighton đó chỉ có vài cú sút thôi cũng đã lụm được Brighton anh em thấy chưa à, Fulham thủ rất là chặt thủ rất là hay luôn và trong khuôn khổ Ngoại Anh thì uh, trong 5 trận gần đây thì Fulham chỉ mới đúng thua hai trận thôi, còn lại toàn hòa và thắng. Đó, với thành tích như vậy thì rõ ràng uh, với Wolverhampton thì thực sự là một liều thuốc, liều thuốc thử. Đó, trong khi đó bên kia sân thì Wolverhampton à, cũng để thể hiện một phong độ cực tốt tính luôn anh em thấy là trong à, 7 trận gần đây thì họ cũng mới thua có 3 trận mà thôi còn lại là ba trận thắng và một trận hòa đó Tuy nhiên thì trận đấu gần đây thì chính ở ờ, uh, Wolverhampton cũng đã bị ngắt đi cái mạch hai trận liên tiếp thắng bằng cái trận thua 1-0 ở ờ, trước Bournemouth. đã cầm bóng nhiều dứt điểm nhiều nhưng mà lại để Bournemouth uh, có một trận thắng. Đó. Và ở thời điểm hiện tại thì uh, Wolverhampton mùa giải năm nay không không còn là một cái hiện tượng những như uh, những cái mùa giải trước ví dụ như mùa giải năm rồi và mùa giải năm trước nữa và họ cũng đang ngụp lặn ở dưới bảng xếp hạng và chỉ hơn à, cái nhóm cầm đèn đỏ nó có đúng 3 điểm mà thôi đó rõ ràng đến với trận đấu này thì cả hai cũng muốn khao khát cho mình một cái chiến thắng bởi vì anh em thấy à, với Fulham thì cái lịch thi đấu của họ sắp tới cũng khá là dày đặc đó về kể cả Wolverhampton cũng vậy à, với Fulham thì cái lịch thi đấu sắp tới của Fulham thì à, đều gặp những cái đội bóng à, rất là à, rất là mạnh đấy ví dụ nè Fulham sẽ gặp Arsenal nè sẽ gặp Liverpool nè đó hai trận bản lề à, ảnh hưởng tới cái ừ, khả năng giữ cúp châu Âu của Fulham. À, trong khi đó cái lịch thi đấu của Wolverhampton sắp tới à, cũng vậy, họ cũng phải à, gặp Liverpool này, đó, tiếp tục họ gặp Tottenham và gặp Newcastle nữa, đó. À, rất là khó cho nên đây là một cái trận đấu cả hai đội đều khát khao dành cho mình một cái chiến thắng à, để à, là cái chất xúc tác để cải thiện cái thứ hạng trên bảng xếp hạng liệu uh, Wolverhampton và Arsenal cái kết quả như thế nào đó thì à, một tí đây mình sẽ lên cái tỷ lệ kèo cho anh em còn xét về cái đội hình ở thời điểm hiện tại cái bất lợi của Fulham à, khi ra quân với cái à, sơ đồ 4231 này mất đi à, cái chân sút chủ lực đó là à, Mitrovic à, cơ hội khả năng ra sân còn bỏ ngỏ đây đang dành nằm cho danh sách à, bỏ ngỏ khả năng ra sân à, trong khi đó tên thì à, à, vắng đi rất là nhiều cầu thủ hay ví dụ như là à, He Chan Hoan rồi à, Salah Kalesic rồi à, kể cả Chivinho và à, Bobaka Traore. Tuy nhiên thì trong đội hình của họ cũng còn những cầu thủ đá chính à, ví dụ là Matthew Cunha hay là Adam Traore. Trong khi đó bên phía Fulham vẫn cũng vẫn còn à, Andre Pereira rồi à, William đó bộ đôi giao fabinha và Harrison Red vân vân. Thì nói chung là à, hai đội bóng này ở thời điểm hiện tại thì khá là tương đồng ngang cơ đấy rất là ngang ngang cơ với nhau rất là khó dự đoán đó khó dự đoán rất là khó dự đoán về cái tỷ số và cũng như cái tỷ lệ tài xỉu nha anh em Và trong quá khứ hai ông này gặp nhau thì anh biết rồi khô hạn bàn thắng và trong 4 trận gần đây thì hai đội gặp nhau đều đi về cái kèo xỉu đó, đều đi về cái kèo xỉu và anh em để ý trong những trận gần đây thì các hàng thủ uh, của thằng Fulham anh em thấy có vẻ như tốt hơn so so với Wolverhampton nhưng cái hàng công của thằng Wolver thì thi đấu uh, nhiều bàn thắng hơn uh, so với uh, Fulham rõ ràng À, thành tích sân khách của Fulham à, cũng cũng tạm chấp nhận được đấy của tạm cũng tạm chấp nhận đó. trong đó cái khả năng sân nhà của à, Fulham thì khá là ok còn sân khách của à, Wolverhampton thì à, được thôi đó, chứ gọi là xuất sắc thì nó thẳng là không có bởi vì trong ba trận gần đây thì mới thắng được à, ông Southampton thôi đấy thẻ và anh em để ý là cái kèo mà mình thấy tâm đắc nhất kết nhất trong trận đấu này à, đó là à, anh em chơi cái kèo thẻ thằng quên quên tên với Fulham hai thằng này đá rất là rắn và đá rất rác đó khả năng cái trận đấu này thẻ rất là nhiều nó thẻ rất là nhiều luôn cho nên cái kèo thẻ là kèo mình thấy khá là ok anh em nào mà không biết chơi kèo thẻ thì cứ nghi, liên hệ ngay qua facebook của mình cho anh em Đấy, ngay qua facebook của mình đó và tiếp theo nữa là cái kèo chính thì sao ở thời điểm hiện tại thì cái kèo chính nhà cái chỉ để cái mức Fulham chỉ chấp có 1 phần tư thôi cũng đúng thôi đó, bởi vì hai đội này ở thời điểm hiện tại đang khá là ngang cơ về cái phong độ nhưng à, mình vẫn đánh giá cao à, Fulham về cái gì đó về mặt à, mặt chất lượng và cũng như cái lối chơi đó rõ ràng về xét về cái khía cạnh lối chơi thì Fulham vẫn nhỉnh hơn đôi chút đó cho nên à, chúng ta nằm cái kèo Fulham chấp 1 phần tư à, là mình thấy khá là ổn và chúng ta đi cái kèo vị tỷ số một điều đó cho chắc đúng không anh em cho chắc để trừ trường hợp nó hòa thì thì thì thì anh em còn hút được cái vị tỷ số còn kèo gốc kèo thẻ trận đấu này thì mình sẽ cập nhật sau khi vào trận có đội hình đó, và cập nhật sau còn có rất nhiều anh em xem trên kênh của mình ấy nếu mà không xem thì có thể đi kênh khác bởi vì anh em để lại những cái bình luận rất là tiêu cực à, ví dụ như là à, à, đánh à, thì đánh đi đợi đội hình làm cái gì đó hoặc là à, nhận định à, à, sai bét đấy trời trời à, nói chung là những cái ông đó thì chắc là à, đang xa bờ luôn rồi chứ không phải là ở trong bờ nữa cho vì à, phát ngôn những cái câu đó là biết rồi là biết không biết gì về bóng đá đúng chưa anh em đó chắc chắn nhận định phân tích sẽ có những trận à, đúng những trận sai nếu biết trước thì mình giàu rồi và cơ bản là à, mình không nói mình sẽ hút hết 10 trận nhưng mà 10 trận mình hút tới 8 trận mình gãy hai trận mình vẫn lại đỡ hơn mấy ông à, mấy ông chơi báo ngoài qua hầu cò 10 trận anh em hút hai mà ông gãy 8 thì nó lại khác đúng chưa ok nha à, ngoài ra thì à, à, xác định rồi anh em muốn chơi với mình thì cứ liên hệ qua Facebook của mình đấy và hoặc là cái trang fanpage à, tt 0336006341 hoặc là Facebook kèo bóng trịnh tướng còn tất cả Telegram ở thời điểm hiện tại và hội nhóm Telegram hiện tại đều là giả mạo và anh em tránh xa thoát hết tất cả những cái hội nhóm kèo bóng trịnh tướng ở thời điểm hiện tại nha anh em đấy hội nhóm nào kèo bóng trịnh tướng và cái nickname kèo bóng trịnh tướng ở thời điểm hiện tại nhắn tin riêng cho anh em đều là giả mạo ok nha ok thì đó cũng chỉ là cái phân tích nhanh về cái trận đấu này dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình anh em trùng máu thì anh em theo không trùng máu đánh ngược lại à, ngoài ra thì anh em muốn chơi với mình có cái mã kèo chính xác và chơi chủ động hơn thì liên hệ qua facebook của mình vậy thôi thì anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái bình luận ở bên dưới Fulham có thắng được Wolverhampton hay không hay là một trận đấu hòa bình luận bên dưới nhận xét ý kiến quan điểm cá nhân của anh em và xem xong đừng quên cho mình cái nút đăng ký kênh à, đăng ký kênh mới trịnh tướng bóng đá vip để lại cho mình ủng hộ À, để mình đội và mình và đội ngũ ekip à, có động lực lên tiếp những cái video chất lượng hơn cho anh em à, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau